Chúc các anh chị một ngày tốt lành. Cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh bất động sản videoland.com.vn trong suốt thời gian vừa qua và mong sẽ nhận được sự đồng hành và ủng hộ của các anh chị trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay mời các anh chị cùng với kênh bất động sản videoland.com.vn tham quan một căn biệt thự thuộc quận 9 thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này thì nằm ở trên một cái khu đất với cái diện tích là 7.200 m2 7.200 m2 rất rộng các anh chị ạ và trên cái khu đất này thì có một nửa là đất ở 3.600 m2 là đất ở còn lại là đất trồng cây lâu năm ở trên cái khu đất này thì đã có sẵn một cái căn biệt thự rất lớn rất lớn các anh chị ạ nó gồm có hai tầng và một tầng áp mái bên trên nữa là 3 chúng ta đang đi vào đến cái chỗ căn biệt thự này chúng ta sẽ tham quan sơ ở bên trong của nó một vòng và sau đó thì sẽ đi ra bên ngoài và tham quan tiếp ở phía sau của cái cái cái căn biệt thự này thì nó có một cái diện tích đất rất là lớn ở phía sau thì cuối cái miếng đất của chúng ta có một cái rạch tự nhiên thì uh, nếu như các anh chị thích thì mình có thể là cải tạo lại một chút cái không gian ở phía sau trở thành một cái hồ cá hoặc là một cái hồ nước tự nhiên đó thì cái đó thì sẽ tùy thuộc theo cái ý thích của các anh chị khi các anh chị mua về và căn biệt thự này thì cái giá ở thời điểm hiện tại là hơn 100 tỷ nếu như các anh chị thực sự thích thú với căn biệt thự này và có khả năng tài chính thì hãy Liên hệ ngay với số hotline ở trên màn hình là 0906 881 006 hoặc các anh chị cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua kênh ờ, Zalo, Viber cái số hotline ở trên màn hình các anh chị có thể liên hệ thông qua ba kênh đó ờ, có một số anh chị ở nước ngoài thì ờ, các anh chị nên nên liên hệ thông qua Viber hoặc là Zalo thông qua cái số hotline này thì chúng ta tiết kiệm cái cái cái ờ, tiền gọi điện thoại đường dài và các anh chị cũng đừng quên là hãy bấm vào nút đăng ký cộng với biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất khi chúng tôi cập nhật lên đây và các anh chị cũng hãy thường xuyên ghé thăm website videoland.com.vn và chúng tôi sẽ thường xuyên đăng lên ở tất cả các kênh là YouTube này, trên web này, thậm chí là Zalo này và nếu như chúng tôi chưa kịp đăng lên mà các anh chị có bất cứ cái nhu cầu nào liên quan đến bất động sản thì cũng hãy liên hệ ngay với số hotline ở trên màn hình 0906 881 006 hoặc là liên hệ qua kênh Zalo Viber để chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin kịp thời cho các anh chị có cái sự lựa chọn nó phù hợp với nhu cầu của mình và chúng tôi luôn luôn mong muốn à, đem đến những cái dịch vụ tốt nhất những cái sản phẩm tốt nhất cho các anh chị ở trong lĩnh vực bất động sản và nếu như các anh chị có bất cứ cái nhu cầu nào liên quan đến bất động sản chẳng hạn như là mua bán ký gửi hoặc là những dịch vụ liên quan về mặt pháp lý về mặt giấy tờ thuế hoặc là xây dựng vân vân ví dụ như vậy thì các anh chị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể là cung cấp dịch vụ cho các anh chị hoặc là cũng có thể chúng tôi sẽ thông qua những cái mối quan hệ và kết nối giúp các anh chị để các anh chị giải quyết được cái vấn đề của mình liên quan đến bất động sản và bây giờ thì à, xin mời các anh chị sẽ tiếp tục theo dõi một chút ở phía bên trong nhà và sau đó thì chúng ta sẽ đi ra phía đằng cuối của cái khu đất này. Các anh chị sẽ cùng theo dõi và và và cảm nhận các anh chị nhé. Chúng tôi à, rất cảm ơn, rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các anh chị và luôn luôn mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của các anh chị nhiều hơn nữa và hẹn gặp các anh chị ở trong những video tiếp theo thì chúng ta sẽ sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp video cũng còn một cái lượng thời gian nữa để chúng ta tham quan hết toàn bộ cái khu biệt thự này